Friday. Xin chào quý vị khán giả của chương trình Đẹp 24 trên 7. Các bạn thân mến, thời tiết hanh khô trong mùa Giáng sinh thường khiến làn da của chị em phụ nữ sần sùi và kém mịn màng, mặc dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng bằng việc dưỡng ẩm sáng tối cũng như sử dụng những loại mặt nạ chăm sóc da. Vậy làm thế nào để có được một làn da đẹp trong mùa Giáng sinh năm nay? Trong chương trình Đẹp 24 trên 7 ngày hôm nay có mời tới đây chị Vũ Nga, giám đốc thương hiệu mỹ phẩm Olic Việt Nam. Hãy cùng lắng nghe những lời tư vấn hữu ích từ chị ấy nhé. Friday. Xin chào chị Vũ Nga, rất vui được gặp chị trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào MC Thu Hằng, xin chào khán giả của Đẹp Trai Tiêu Trung Bật. Vâng, chị Vũ Nga thân mến, à, cái thời điểm này là thời điểm mà lễ Giáng sinh đang đến rất gần. Tuy nhiên thì có nhiều chị em phụ nữ cũng đang băn khoăn trong thời điểm này đó là khi mà họ có một cái làn da vô cùng là hanh khô và thiếu đi cái độ ẩm dù đã được chăm sóc kỹ lưỡng. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này thưa chị Nga? Cái nguyên nhân thứ nhất sẽ là nguyên nhân ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài là do thời tiết hanh khô rồi là khói bụi à, ờ, còn một cái nguyên nhân thứ hai đó là nguyên nhân đến từ bên trong đó là trong cái quá trình mọi người mang thai thì nó cũng là cái quá trình mà dẫn đến nội tiết tố của mọi người thay đổi hoặc là cái giai đoạn mọi người uh, bước vào giai đoạn tiền mãn kinh nó cũng làm cho nội tiết tố của mọi người thay đổi và nó cũng chính là cái nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến cái làn da của mọi người và cái nguyên nhân thứ ba dẫn đến cái làn da của mọi người mà chưa được đẹp chưa được như ý đó là bởi vì mọi người sử dụng mỹ phẩm có thể là chưa đúng cách hoặc là mọi người chưa chọn được một cái loại mỹ phẩm mà phù hợp với cái làn da của mình vậy thì chuyên gia có thể nói rõ hơn về việc uh, quy trình uh, làm sạch hoặc là làm như thế nào để cái làn da của chị em phụ nữ chúng ta sau một ngày đi làm việc uh, ngoài khói bụi cũng như là căng thẳng trong công việc thì chúng ta uh, cần về nhà thanh lọc da cũng như làm thế nào để làn da nó được sạch và được thông thoáng lỗ chân lông không ạ um, thông thường cái bước mà chúng ta làm sạch ấy đó là chúng ta chọn một loại sữa rửa mặt phù hợp với da của mình để mà da của mình giữ được cái độ pH à, sau đó là chúng ta nên kết hợp tẩy trang đồng thời với thải độc cho da với mọi người nếu như mọi người không chịu thải độc tố cho da thì nó cũng chính là một cái nguyên nhân chính dẫn đến da của chúng ta bị uh, viêm hoặc là thậm chí cao hơn nữa là bị ung thư da Vậy thì chị Nga có thể nói rõ hơn cho quý vị khán giả được biết là làm như thế nào để thải độc da cũng như chúng ta có thể tự thải độc da tại nhà được không ạ? Cái việc mà chúng ta thải độc da Ờ, tại nhà thì chúng ta có rất là nhiều cách chúng ta nên cải thiện ở cái vấn đề ăn uống của mình có nghĩa là chúng ta ăn uống nhiều rau xanh chúng ta nên cung cấp cho mình ăn uống thật là nhiều à, những cái hạt có nhiều dinh dưỡng và tránh những hạt những cái đồ ăn có chứa nhiều quá nhiều dầu mỡ hay là đồ ăn nhanh còn đâu ngoài ra thì à, mọi người có thể tác động từ phía bên ngoài sử dụng than hoạt tính bằng cách là mọi người sẽ à, sử dụng sản phẩm mà cái than hoạt tính đó nó ở dạng nano nó thấm sâu dưới da của chúng ta thì lá da của chúng ta sẽ được thải xuống một cách sâu hơn thấm vào phần hạ bì da của chúng ta thì da của chúng ta sẽ khỏe hơn sạch hơn và lấy được đi hết độc tố bụi bẩn hay là kim loại à, nặng trì thủy ngân ở dưới da của chúng ta Trên thị trường thì có một cái sản phẩm thải độc da mà được chiết xuất từ than hoạt tính cũng như là cúc la mã thì nó giúp cho da của chúng ta không những là thải độc sạch mà còn giúp uh, chống viêm làm cho da của chúng ta cân bằng hơn đồng thời đó là giúp da, cho da của chúng ta trắng nhanh hơn cũng như là chống lão hóa da của chúng ta ừ. à, và hiện nay có một cái sản phẩm thải độc da Max Olive Friday Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn quý vị sử dụng mặt nạ thải độc sau khi mọi người sử dụng sữa rửa mặt xong mọi người để cho da của mình khô một cách tự nhiên sau đó mọi người lấy một lượng vừa đủ bằng một nửa đốt ngón tay như thế này rồi mọi người tiến hành massage tầm 5 đến 10 phút Nếu như da mặt của mọi người có nhiều độc tố thì kem bắt đầu chuyển sang màu đen và nếu như càng nhiều độc tố thì kem sẽ chuyển sang màu xanh đen sau khi quý vị massage 5 phút quý vị giữ lớp kem thải độc trên da của mình 10 phút để kem thẩm thấu vào dưới da của chúng ta lấy đi lớp bụi bẩn vã nhờn kim loại nặng như là trì và thủy ngân để trả lại cho chúng ta một làn da trắng sáng và mướt à, sau đó quý vị chỉ cần rửa lại sạch và nước lạnh là được Friday Thưa quý vị khán giả, một làn da đẹp là một làn da trắng sáng, mịn màng và tràn đầy sức sống. Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi tới từ chương trình, quý vị khán giả sẽ có thêm nhiều kiến thức để có được một làn da đẹp trong mùa Giáng sinh năm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Để có cơ hội sở hữu phần quà là sản phẩm mặt nạ thải độc của nhà tài trợ Olic, các bạn hãy nhanh tay gửi ảnh về cho chương trình Đẹp 24 trên 7 theo địa chỉ hòm thư đẹp247.vtva.gmail.com. Phần quà từ chương trình sẽ dành cho bức ảnh được đánh giá là đẹp nhất. Chúc các bạn may mắn!